là đây là cái khóa học là vua bán hàng trên Zalo lộ trình học đó là có bốn phần chính nhá phần 1 hôm nay mình sẽ nói về tổng quan về Zalo và phần số 2 là bị hướng dẫn chị tạo khởi tạo cái Zalo shop rất đơn giản thế này anh chị à, anh chị làm Facebook luôn là có fanpage thì Zalo nó cũng có gì à, Zalo shop nó tương tự là fanpage của gì của Facebook tuy nhiên Zalo shop nó làm đơn giản hơn nó làm dễ làm hơn chị ạ à? dễ làm hơn và khi quảng cáo nó dễ hơn đó à, thì phần số 3 mình hướng dẫn anh chị là tối ưu một số tính năng à, đặc biệt của Zalo à, ví dụ là khi chị đó là khi chị thiết lập cái cửa hàng ở trên Zalo đúng không thì cái giao diện ở trên điện thoại nó như thế nào đó và nó cũng, cũng có menu chị nhá menu giống như cái website của mình ấy. menu rồi cũng có nhắn tin với gì với cái shop của mình nó có phần tin nhắn và nó cũng có một số cái tính năng đó là gì gửi tin nhắn broadcast anh chị nhá Zalo nó update một số cái mới bây giờ anh chị ví dụ là gì là ví dụ họ cho anh chị gửi miễn phí 1.000 khách hàng đầu tiên gửi tin nhắn broadcast ấy và đến khách hàng 1001 thì họ mới tính phí anh chị nhé mà rất là rẻ Rồi ở phần số 4 mình hướng dẫn anh chị là đó là gì là sau khi chúng ta tạo Zalo shop xong nhá tạo Zalo shop, Zalo shop xong là anh chị phải xác minh doanh nghiệp của mình xong ấy thì là hệ thống vận hành của Zalo là không phải bằng máy mà bằng người anh chị nhé hệ thống mình nhắc lại là hệ thống vận hành của Zalo không phải bằng máy như con à, như AI của Facebook đâu mà người kiểm duyệt anh chị có một đội nhóm đội ngũ trực online giúp cho anh chị đó kiểm duyệt cái giấy tờ của anh chị nhé thì nó chặt chẽ hơn nó chặt hơn Facebook một xíu đó là về giấy tờ nhưng mà sau này quảng cáo thì dễ hơn phần số 4 hướng dẫn chị là chạy quảng cáo Zalo gọi là Zalo OA đấy Zalo shop anh chị nhé và phần số 5 đó là mình hướng dẫn anh chị một số chiến lược marketing và bán hàng hiệu quả ở trên Zalo như thế nào